thì à, một số bạn cho rằng là cái càng A có căn chỉnh này nó dễ điều chỉnh dễ tinh chỉnh trong cái quá trình à, làm khung thì à, mình đã chọn cái bộ càng A này cho các bạn à, tiếp theo nữa ấy là tiếp theo nữa là cái bộ Mayer này thì à, mình kết hợp giữa cái bộ Mayer của ATV thì nó rất là kém các bạn nhé nó luôn là rất là kém thứ nhất là cái đĩa phanh nó rất là nhỏ đĩa của nó có 130 thôi trong khi đó cái đĩa này của nó là đĩa 180 cơ 180 đến 100 à... đây đĩa của nó là đĩa 180 các bạn nhé Đấy, nó rất là to đĩa to thì phanh nó ăn hơn và nó khỏe hơn Đấy. thứ hai là cái củ phanh của nó lớn hơn Đấy và thứ ba là cái à, tay để kéo à, cái chữ à, lái này nó dài thì nó lái nó nhẹ hơn rất là nhiều và tiếp theo nữa là cái bộ Mayer này nó dùng cái loại bi côn cho nên là nó khỏe hơn rất là nhiều so với này cái bi bi tròn của cái thằng ATV bi nó vừa mỏng mà nó lại vừa nhỏ nếu như các bạn sử dụng thì độ bền nó thấp đấy thì à, trong cái video này giới thiệu cho các bạn cái bộ càng nga có sự kết hợp này đấy à, cái hệ thống giảm sóc thì à, giảm sóc là so kép các bạn nhé đấy. dài 36 cm à, và một số cái thông số thì à, vẫn như vậy thôi cái càng nga này là dài à, 45 cm tổng thể đấy còn cái chữ AU ở trên này thì à, nó dài à, có tinh chỉnh cho nên là nó từ 40 25 đấy là nó khoảng 25 cm còn ở dưới này nó khoảng 45 cm 40 đấy thì à, mình kết hợp cho các bạn hai cái bộ chữ A và bộ Meyer xịn này vào thành một bộ thì các bạn làm xe là vừa yên tâm vừa dễ tinh chỉnh mà lại vừa dễ à, độ bền cao dễ lắp đặt độ bền cao đấy là à, mình giới thiệu sơ qua về cái bộ này như vậy thì các bạn là có thể mua càng chữ A kia hoặc càng chữ A này hoặc may ơ may kia may này thì đấy là sự kết hợp thì các bạn tùy chọn nhé mình chỉ giới thiệu và mình thấy tốt nhất thì mình giới thiệu giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem à, dưới phần mô tả sản phẩm à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ờ, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và nếu ờ, thấy hay thì hãy ờ, bấm ủng hộ và like kênh cho mình và cùng chia sẻ cho các cái video cho các bạn khác cùng tham khảo.